kính chào IQM đó, mến chào Trần Thư, mến chào Thi Na, mến chào cô Trần Đạo, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào khắp Niệm tâm, kính chào buông bỏ, mến chào Pháp Mường Lào Cai, mến chào cô Hành Kiếm, và một lần nữa con thành kính lãnh lệ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng, và cô tu nữ tài duyên à, thông cảm cho Vinh Quát Thanh Á nha, tại vì cô đọc nó đường truyền nó không được ổn định nên là Quỳnh đâu có biết cô đọc tới đâu rồi <laughs> nên là bớt bài chậm như pháp thấy Kinh quá Thanh Á bớt bài cho cô giống như ngày hôm qua như pháp bớt bài cho Thanh Thủy vậy trời ơi không biết đọc cái đầu cứ nghe đi cứ ờ, mà banh cái lỗ tai ra để nghe <laughs> mà không biết đọc cái đâu để bớt bài anh cũng bớt đại <laughs> à, anh à, cô quan hệ cho dạ năm một bích hai dạ dạ bây giờ thì um, như pháp à, kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đã hữu đã hoan hệ thị lên ông bài cũ và bây giờ thì thượng tọa thắp tân đã vào rồi và chúng ta cũng đã đến giờ học bài mới như pháp kính mời đạo tràng cùng với như quán tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tân giảng dạy tại học ngày hôm nay nam mô bích hai nam mô tham ma nam mô sanh kha giá Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sa Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sa hàng thiện tính mãi mê trần cảnh nghiệp bôn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh rang não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc à, nghe pháp nhiều chư thần gợi khen hữu sanh trí tuệ vô biên à, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Thịnh Pháp Sư đang đàn thuyết giáo Quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành Ngưỡng mong tranh Pháp thịnh thành Ngưỡng cầu thâm nhập tạo lành như lai Dạ cảm ơn Minh Bác Thanh Á đã cho bài học Dạ con xin phép đọc phần chánh kinh nè. Kinh tiêu bộ Y Tí Quýt Tá Cá Kinh Phật Tự Huyết chương 4 Phẩm Mê Hy Giá Bài tám là mã Như vậy cháu nghe Một thời Thế Tôn trú ở sau quá thi Tại Chetawana Cương Vườn Ông Anna Thapin Đi Cá Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính tôn trọng Ảnh lễ cúng dường tôn kính nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh. Chúng thì theo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính cũng nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính vân vân cũng không nhận được các vật dụng như y đồ ăn khất thực sàn tọ dược phẩm trị bệnh các du sĩ ngoại đạo ấy không có thể chịu nổi sự cung kính đối với thế tôn và chúng tỳ kheo đi đến nữ du sĩ xuân đa đi sau khi đến nói với nữ du sĩ xuân đa rí này chị chị có thể làm lợi ích cho các bà con Thưa các tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể làm được? Đời sống của con là một vật hy sinh cho các bà con. Về chị, Hải thường đi đến Chetavana. Thưa vâng, các tôn giả. Nữ du sĩ Sundari sau khi vân đáp các chú sĩ ngoại đạo ấy thường xuyên đi đến Chetavana khi các du sĩ ngoại đạo ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy thường xuyên đi đến Chetavana. Họ đoạt mạng sống của nữ du sĩ Sundari tại đấy trong nàng vào cái hố trong các mương của Chetavana. Rồi đi đến vua Basenadi nước Cô Sa Lá. Sau khi đến thưa với vua Basenadi nước Cô Sa Lá thưa đại vương nữ du sĩ xuân đã lý không được thấy nữa nhưng các ngươi nghĩ ở tại đâu ở tại chetawana thưa đại vương vậy hãy đi tìm ở chetawana các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở chetawana đào mương tại chỗ đã quăng nàng xuống đặt nàng trên giường đi vào sau qua thiên từ đường này đến đường khác từ ngã ba đường đến ngã ba đường khác họ làm cho dân chúng tức giận nói rằng các ông hãy xem công việc làm của các thích tử vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này theo ác giới theo ác pháp nói láo không phạm hạnh họ tự cho là sống đúng pháp sống thăng bằng sống phạm hạnh nói lời chân thật giữ giới theo thiện pháp không có sa môn hạnh trong những vị này không có bà lô môn hạnh trong những vị từ đâu họ có sa môn hạnh từ đâu họ có bà la môn hạnh sa môn hạnh của họ đã đi mất sau khi làm xong phần sự của đàn ông họ đọt mạng sống của nữ nhân này Lúc bấy giờ, các người ở sau quá thi, khi thấy các tỳ kheo với những lời không tốt, ác độc, mắng nhiếc mà lì bị bán bức não nói rằng Vô lưu sĩ là cả sa môn thích tự này, theo ác giới, theo ác pháp, vân vân Họ đọt mạng sống của nữ nhân này Rồi một số đông tỳ kheo vào buổi sáng, đắp y cầm bát vào sao quá thi để khất thực khất thực ở sau quá thi xong sau buổi ăn đi khất thực trở về đi đến thế tôn sau khi đi đến đảnh lệ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi một bên các tỳ kheo ấy bạch thế tôn này các ngươi ở sau quá thi nay các người ở sau quá thi khi thấy các chị kheo vân vân Họ đọt mạng sống của nữ nhân này Này các chị kheo tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài Chỉ một tuần thôi Sau một tuần sẽ biến mất Này các tỳ kheo, những ai thấy tỳ kheo vân vân bức não, các thầy hãy chỉ trích lại với bài kệ này. 8. Ai nói lời không thật, phải đi đến địa ngục ai có làm lại nói việc ấy tôi không làm cả hai sau khi chết sẽ đồng nặng như nhau họ là những hàng người làm các hạnh hạ liệt trong một đời sống khác rồi các tỳ kheo ấy sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ nơi thế tôn nếu có người thấy các tỳ kheo với những lời không tốt ác độc mắng nhiếc mà lì phỉ bán bức não các vị liền chỉ trích lại với bài kệ này ai nói lời không thật vân vân trong một đời sống khác những người suy nghĩ như vậy các thích tự sa môn không có phạm tội sự việc ấy không phải do họ làm các sa môn thích tự này đã thề như vậy và lời nói ấy không có lâu dài lời nói ấy chỉ có tồn tại có một tuần sau một tuần được biến mất rồi nhiều tỷ kheo đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lệ thế tôn rồi ngồi một bên ngồi một bên các tỳ kheo ấy bạch thế tôn thật vi diệu thai bạch thế tôn thật hy hữu thai bạch thế tôn bạch thế tôn thật tà khéo nói lời này của thế tôn này các tỳ kheo Tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài, chỉ có một tuần thôi. Sau một tuần sẽ biến mất, Bạch Thế Tôn tiếng đồn ấy đã biến mất. Rồi Thế Tôn khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Chính, người không biết chế ngự với tâm, với lời đâm người khác giống như voi bị đâm, khi tham gia chiến trận nghe những lời thâu ác thì theo hại chịu đựng giữ gìn không nói lên tâm không có hiềm hận và dạ, bài chấm kinh đến đây đã chấm hết con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp tân từ bi thuyết giảng đại học ngày hôm nay như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân mít đến sư Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô tham Mai Giá, Nam mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ờ, ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Ờ, không biết là quý vị có nghe nghe, nghe được không? Nghe rõ không? Yeah, dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị cái bài học hôm nay là chúng ta học bài số 8 là mã trong đây nó có một nội dung của cái bài kinh hôm nay gồm có hai cái thái độ cái thái độ thứ nhất là cái thái độ của một người ờ, bởi vì ác pháp bất thiện sanh khởi lên từ ở cái tâm ganh tị tật đố tà kiến tham lam tất cả những cái pháp ờ, bất thiện đã khởi lên mà có những cái hành vi bất thiện cái thái độ thứ hai là một người ờ, có tu tập tức là có một cái sự ờ, biết chế ngự lấy chính mình điều phục được thân và tâm thì đó là cái thái độ của một cái người một vị tỳ kheo hay là một vị một người hiền trí cái câu chuyện xảy ra là như vậy Bây giờ chúng tôi bắt đầu à, giảng cái bài học hôm nay. Trước khi giảng chúng tôi cùng quý vị đảnh lễ tạm bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bút Thăng Phật Tăng Á Phi Qua Đề Mỹ Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán chính Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn So Kha Tô Phá Gá Quá Tà Thâm Mô tham mang nạc ma sa mí nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do đức thế tôn khéo thuyết giảng đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đặc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ subati bano tô sa wakasanko ma namami nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng các ngài đã đắc quả thánh của con phạm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại nguyện cầu ban tam bảo gia hộ cho chư tôn đức quý cô tu nữ quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc nam mô bút tha gia à, kính thưa quý vị à, trong cái câu chuyện xảy ra ở đây đó là khi mà đức thế tôn này ở tại chitawana sawati lúc bấy giờ thì à, những cái người đàn tính họ rất là cung kính Đức Phật tôn trọng Đức Phật và chư Tăng đảnh lễ rất là nhiều rồi lúc bấy giờ đó thì những cái người ngoại đạo những cái người ngoại đạo chúng ta biết là Ấn Độ là một tôn giáo đa thần cho nên là khi mà đức phật này xuất hiện ở ấn độ đó thì nó có nhiều cái chủ trương nhiều cái tôn giáo nhiều cái chủ thuyết nổi trội nhất là lục à, khoái ngoại đạo đó tức là sáu cái vị đạo sư lớn đó. còn có những cái vị khác nữa thì mỗi một người theo một chủ thuyết khác nhau cho nên là họ cũng không thể chấp nhận đức phật được không, không thể chấp nhận đức phật được thì khi đức phật ờ, ra giáo đạo thì à, một cái sự ủng hộ của những người đàn tính rất là nhiều từ cái việc cung kính và cúng dường đảnh lễ rất là quý trọng đối với đức phật và chư tăng thì lúc bấy giờ đó thì họ khởi lên một cái tâm ganh tị à, tâm ganh tị thì họ mới à, tìm cái cách tức là họ tìm đến một cái nữ du sĩ ngoại đạo tên là Sundari nữ du sĩ này đó thì à, được nói đến là hãy đến chùa à, họ phiên à, họ kêu nữ du sĩ Sundari này đó hãy đến chùa Kỳ Viên đi tìm cách để lân la gần gũi gần cái chùa Kỳ Viên nơi mà Đức Phật chư tăng thường trú ở đó thì nữ du sĩ này tới lui tới lui rồi cuối cùng thì họ mới giết nữ du sĩ này tự tay họ giết nữ du sĩ này họ xem như là nữ du sĩ này là một vật tế lễ thôi à, rồi họ chôn xuống một cái hố và cái hố đó nó ở gần cái mương nước ở gần chùa ở gần chùa kỳ viên thì khi mà họ tung hô lên á, thì họ nói rằng là Đức Phật cũng như là đệ tử của Đức Phật phi phạm hạnh tức là cái người mà gọi là sống vô liêm sĩ à, gọi là không có biết ờ, gọi không biết xấu hổ gì hết biết xấu hổ. tức là họ nhục mạ rồi họ nói những cái lời độc ác rất là nhiều họ du khống cho đức phật cũng như là chư đệ tử của đức phật giết cái nữ du sĩ đó nữ du sĩ đó cho nên là khi mà vua ba sinh đế đến à, tìm kiếm khai quật phận sự của nhà vua thì khi báo án thì ờ, có lẽ là nhà vua sẽ cho những cái vị quan chức trách đó, có những cái công việc ờ, chuyên môn đó đến sẽ điều tra thì khi mà điều tra ra thì ờ, thấy nữ du sĩ đã chết như vậy đó ở trong khuôn viên của chùa cho nên là họ du không cho Đức Phật và Chư Tăng đã giết cho nữ du sĩ này thì cái câu chuyện nó chỉ là như vậy thôi nhưng mà rồi đó thì quý vị biết cái gì nó cũng là sự thật thì nó ra sự thật à, cái gì giả dối thì nó cũng phải ra giả dối à, rồi đó thì à, sau khi mà đức vua à, điều tra biết ra sự thật thì nó cũng không phải đúng như những gì mà họ vu khống à, đức phật và chư đệ tử của đức phật không có giết nữ du sĩ mà chính bản thân họ giết nữ du sĩ này rồi họ vu khống đức phật và chư tăng giết cái nữ du sĩ này thì ở đây đó nãy chúng tôi có nói với quý vị đó là có hai cái thái độ nha có hai cái thái độ là một là một cái người mà à, với cái ác tâm của mình à, rồi mình dùng cái lời nói hay dùng cái hành động hay hoặc là dùng cái suy nghĩ cái cái suy nghĩ của mình chính cái suy nghĩ tà bại của mình bắt nguồn từ à, quý vị biết rằng cái tâm bất thiện nó có nhiều ừ nó có thể nói rằng nếu nói trong di dục pháp thì 12 tâm bất thiện nhưng mà từ ở cái tâm bất thiện đó nó, nó mô hình dạng trạng nào là ganh tị nào là tật đố nào là uh, ba qua rồi nào là uh, ngã mạng nào là tà kiến nhiều lắm nó nhiều lắm cho nên trong cái suy nghĩ của họ đó thì họ vì nghĩ à, Đức Phật cũng như là đệ tử Đức Phật được lợi lộc nhiều quá, được người ta cung kính nhiều quá. Cho nên họ ganh, họ mất đi những cái quyền lợi. Chúng ta thấy một điều đó là vậy nè. Cái à, cái tam tham của mình thì mình ham muốn cái này cái kia. Nhưng mà cái tâm tham nó có thể đi đâu với cái tà kiến. À, tà kiến cái là là do cái hiểu sai, cái hiểu sai thí dụ giờ họ không hiểu gì nhân quả họ không hiểu gì cái cái sự thanh tịnh hay là cái sự an lạc thanh tịnh của một bậc thánh giả như đệ tử đức phật hay là đức phật họ không hiểu gì cho nên là họ họ chấp vào trong cái quan điểm của chính họ hay họ chấp vào cái tín ngưỡng niềm tin của họ chứ họ không có thấy đúng là một bậc thánh à, khi mà các ngài đã vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của phiền não và do vậy đó thì à, ở bên trong đó, chúng ta nói rằng một bậc thánh giả đó là một bậc đã dứt trừ phiền não dứt trừ phiền não nhưng mà ở bên ngoài nó thể hiện lên một cái gì một cái đạo hạnh của một con người cái đức hạnh của một con người trong khi đó là họ gì cái lòng ganh tị ganh tị là sao ganh tị là một trong những cái tâm sân à, tham á, là muốn cái lợi lộc về chính mình à, hay không? nhưng mà ganh tị là một trạng thái của tâm sân thấy vậy đó ganh tị là mình không muốn bắt cái của mình à, không muốn người khác hơn mình ganh tị tật đố là vậy đó à, tật đố là vậy. ganh tị tật đố là vậy à, cho nên là cái mà mình không muốn người khác hơn mình hơn mình ở cái điểm này thì điểm kia ví dụ như là chúng ta thấy về sức khỏe nè rồi à, danh vọng địa vị lợi lộc nè ngay cả sắc đẹp luôn tức là người không muốn à, không muốn người khác hơn mình bất cứ một cái gì cho nên họ sanh lòng ganh tị trước đó đó có thể nói rằng à, cái tâm tham họ khởi lên họ muốn ừ, không không muốn cái cái nguồn lợi cái nguồn lợi của họ mất nhưng mà khi mà ganh tị khởi lên á, thì họ không muốn mất bất cứ thứ gì à, chúng ta biết vậy đó họ muốn bất cứ cái gì cũng thuộc về họ cũng thuộc về họ nhưng mà ganh tị thì họ không muốn mất thứ một cái thứ gì à, cho nên họ thấy những người đàn tính đó, à, cúng dường rồi đảnh lễ rồi quý trọng đức phật và chư tăng thì họ khởi lên hoặc là họ cho đức phật là một hoặc là thánh đệ tử của đức phật ấy, thì như những người bình thường thôi ừ, chứ không có gì là thánh giả đâu cho nên họ nói đức phật là à, cũng như là đệ tử của đức phật á, là phi phạm hạnh à, phi phạm hạnh họ du khống họ nói vậy à, cuối cùng thì cái sự thật nó cũng là sự thật thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ai nói lời không thật ừ, phải đi đến địa ngục ai làm lại nói việc ấy tôi không làm à, cả hai sau khi chết sẽ đồng đẳng như nhau họ là người những người những hạng người làm các hạnh ác hạ liệt trong một đời ờ, sống khác à, làm các hành hạ liệt trong một đời sống khác thì ở đây đó có làm nói những lời không thật tức là, là chuyện không có đó mà họ dựng lên chuyện có họ nói là chuyện có ví dụ như họ nói đức phật và chư tăng đã giết nữ du sĩ sundari đó là chuyện không có mà họ nói có rồi bây giờ đó là Ờ, cái người mà à, mình có làm những điều đó mà bảo rằng mình không có làm ờ, bảo là mình không có làm thì đó cũng là một cái sự dối trá à, cái sự không thật và hai cái người này đức phật này nói à, đọ địa ngục như nhau đồng đẳng nghĩa là đọ địa ngục như nhau ờ, rồi bởi vì những cái gì họ làm những cái hành hạ liệt cái ác hạnh á, gọi là hạnh ác hạnh thì họ chẳng những khổ đời này mà khổ đời sau nè thí dụ như chúng ta thấy nè vua vua khi mà họ đã có một cái cái sự giết người như vậy giết nữ nữ du sĩ Sundari như vậy nè, thì họ bị pháp luật vua trừng trị khi mà vua vua vua điều tra vua biết rõ là họ đã làm như vậy rồi thì làm sao họ tránh khỏi thì chắc chắn là họ phải khổ rồi khổ ở đời này rồi rồi đời sau á, do cái ác nghiệp họ du khống chuyện mà họ uh, họ không họ họ họ, họ nói không thật tức là họ dựng lên chuyện là ờ, đức phật và chư đệ tử đức phật không có giết người mà họ bảo là có à, bảo là có rồi ngay cả những cái việc làm mà họ họ dựng họ nói rằng là uh, họ đã làm rồi nhưng họ nói họ không làm đó cũng là sự dối luôn à, cho nên á, sau khi chết á, thì cái người đó sanh địa ngục sanh địa ngục nói đến cái à, cái điều mà khởi cái tâm bất thiện lên á, thì quý vị biết rằng cái tâm của mình nó nó nó, nó, nó với một người à, cái tâm nó là thường thường nó có cái khuynh hướng khởi lên những cái ý niệm bất thiện Ừ. mình à, có thể là ganh tị ừ, có thể là mình tà kiến tà kiến là mình hiểu, sai mình hiểu sai đó bậc ừ, các cái bậc đạo đức các cái bậc uh, thánh giả đó à, mà mình lại nghĩ lệch đi nghĩ sai đi mình cho rằng những cái người này là những người bình thường những bậc này là những bậc bình thường thì cái đó cũng là một cái tà kiến rồi thậm chí là họ có thể uh, phá bỏ những cái ý niệm thiện ở trong đó à, như vậy thì cái người mà khởi cái tâm bất thiện lên á, thì do cái tà kiến ừ, cho nên là họ ờ, đã dày dò cho họ ừ, dày dò cho họ rồi do cái gì cái tâm tham nó đi đâu với cái tà kiến à, tâm tham đi đâu với tà kiến bởi vì à, không mình cái loại lọc cũng được cái lợi lộc nhưng mà rồi mình nghĩ các cái bậc thánh giả cũng như đức phật á, là những bậc tầm thường à, cho nên là mình du khống à, cái du khống đó đó là mình đã nói dối nói dối, nói dối quý vị biết rằng á, chúng ta có ba cái cửa nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp họ bị cái hành động bất thiện là họ đã nữ du sĩ Sundari tức là thân hành động bất thiện rồi họ cái khẩu bất thiện là họ đã giết nhưng mà họ nói rằng họ không có giết à, vân vân rồi họ du khống cho những bậc mà không những bậc thánh giả đã giết thì cái đó là dối à, cái đó là khẩu nghiệp bất thiện rồi dĩ nhiên là họ phải có cái ý nghiệp bất thiện vì cái gì vì cái cái cái ganh tị vì cái tà kiến vì cái tâm tà kiến mà họ sẵn sàng à, sẵn sàng du, du phóng đức phật và thánh đệ tử của đức phật cho nên á, cái người đó là tạo cái nghiệp bất thiện lắm dạ, tạo nhiều cái nghiệp bất thiện mà cái người mà tạo nghiệp bất thiện thì đời sống hiện tại này đó đã khổ rồi thì đời sau cũng khổ nữa đời sống hiện tại này đó thì ờ, khi mà họ tạo cái nghiệp bất thiện thì ờ, tâm của họ dày dò lắm dày dò nói với người mà không phải là trai ờ, cũng không phải là vô cảm cũng không phải là những cái người mà chay lì không phải mà ở đây đó khi mà mình mình mình mình mình khởi lên cái ý nghiệp bất thiện bắt đầu là tâm cái người đó đã có sự dày dò rồi dày dò rồi. chứ không phải là không dày dò rồi. họ có những sự dày dò khi chưa hành động thì lại toan tính thấy không nhưng mà khi đã hành động rồi thì lại lại dày dò khó lo sợ lo sợ và không biết rằng là là là là là vua có biết được hay không các nhà chức trách có biết được hay không hay là mọi người có biết được cái hành vi của mình hay không cho nên họ rất là dày dò họ khổ lắm họ khổ lắm cho nên cái người mà sống an tịnh nội tâm á bởi vì cái thân nghiệp thiện hay là khẩu nghiệp thiện hoặc ý nghiệp thiện thì cái người đó lúc thức cũng như là lúc ngủ đó đều có được cái sự thanh thản đều có được sự an lạc còn cái người mà đã có những cái hành vi bất thiện thì họ dễ dàng à, dễ dàng à, họ dễ dàng tạo cái nghiệp bất thiện và họ rất là dày dò cái tâm của họ cái thứ hai nữa đó là ở đây đó là quý vị thấy rằng là họ bị những cái nhà chức trách bây giờ thử mình có cái hành động gì mà pháp luật không cho phép coi mà chúng tôi nghĩ là cái thời nào cũng vậy ngoại trừ những cái chiến tranh hay là này kia đó bảo là giết người không có mà vô can vô cớ mà giết người thì không có không có nào mà nói rằng cái đó vô tội được hết. ít đó không có cho nên là đã giết người thì phải phạm phải phải đền tội cho nên pháp luật sẽ bắt cái người đó ra họ sẽ trừng trị cái tội của họ à, thì họ sẽ khổ thôi trong khi lại du khống các bậc thánh giống như nói như thế này nè mình nói những cái lời không thật với một người bình thường thì mình đã mang cái khẩu nghiệp không tốt rồi huống chi là mình xúc phạm đến các cái bậc thánh à, đệ tử của đức phật cũng như là đức đức phật cái đó nó nó nó nguy hiểm lắm dạ, cái đó nó nguy hại lắm cho cho mình lắm chứ không phải là đơn giản đâu dạ, thấy như vậy đó nhiều khi à, chúng ta sanh trong cuộc đời này nè có những người ngậm câm rồi có người sức hàm ếch rồi có người này dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ đó bởi vì cái cái cái cái miệng của họ hay cái lời nói ngôn ngữ của họ thì thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là do cái ác nghiệp mà đặc biệt là cái khẩu nghiệp của họ đó. Ờ. cho nên là người ta cũng có thể nói một câu là quả tùng khẩu sức quả nó phát xuất từ ở cái lời nói của mình ừ. cái lời nói đó giống như người ta nói một cái câu là một cái câu mà nói chẳng đúng á chẳng đúng á thì mình tổn cái đức của mình nhất cúng cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức à, là như vậy cho nên là một cái lời nói mà nó không đúng mà đặc biệt là khi mà mình xúc phạm đến các cái bậc đạo đức mình nói đạo đức là chung nhưng mà đó là chỉ cho các bậc chư tăng đệ tử của đức phật cũng như là đức phật thì cái đó nó mang cái nghiệp nặng lắm cho nên ở hiện tại thì họ bị pháp luật trừng trị rồi tâm của họ lòng của họ nó bị rai rứt nó bị uh, khó chịu lắm nó bị nóng nảy nó bị thiêu đốt bởi sự dối trá của mình mà phát xuất từ cái gì từ cái tâm tà kiến của mình hiểu sai từ cái sự gạch từ cái cái cái việc mà tật đố ganh tị đó à, mà ra từ ở cái lòng tham mà ra à, trong tâm tham nó có tà kiến nhưng mà trong tâm sân á, thì nó có tật đố ganh tị tật đố ganh tị cho nên á, chúng ta thấy à, nếu mà chúng ta biết ở trong cái diệu pháp á, thì chúng ta biết là trạng thái của tâm sân á, thì nó có sân à, tật lận hối cả cái sự mà keo kiệt bủn xỉn á, nó nằm ở trong tâm sân á nó nằm trong tâm sân chứ mình đừng nghĩ nó là nằm trong tâm tham yeah. Dạ. đừng nghĩ nó nằm trong tâm tham tham nó chỉ có tà kiến hoặc là ngã mạng mà thôi nhưng mà sân thì nó có ganh tị tật đố và nó có cái gọi là keo kiệt bủn xỉn luôn tức là lạnh sân tật lạnh và hối tức là cái lòng của mình nó nó lo âu nó đốt nóng nó nóng nảy nó khó chịu gai rít đó, thì từ ở cái gọi là cái, cái tạo cái gọi là cái hối quá thì cái lòng mà trào hối của chính mình đó, thì tính cái điều đó, đó nó nó nó là cái tâm sân đó là tâm sân cho nên khi một người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì ngay trong đời sống hiện tại này họ đã bị khổ rồi rồi trong tương lai thì họ lại bị khổ nữa khổ là sao họ sẽ sanh vào khổ quả khổ cảnh khi mà nói đến sanh đến khổ cảnh á, thì quý vị biết rằng nó là khổ lắm mình thấy nhưng mà nhiều khi những cái loài bàn xanh á, mình thấy con chó con mèo á, nhiều khi có những cái người người chủ đó họ ác độc á, họ đánh coi như là giết chết hoặc là họ đánh là tra khảo vô không có lòng thương tiếc mà mình nhìn cái cảnh đó, đó là mình không muốn nhìn rồi chứ đừng có nói tới cái chuyện mà mà mà để rồi mình chứng kiến cái người đó giết chóc cái này cái kia mình không muốn nhìn ừ. Ừ. cho nên ở đây đó là ờ, nếu mà sanh vào một cái lòi bàn sanh là khổ chắc chắn là khổ hoặc là chúng ta sanh vào địa ngục cũng là khổ à, sanh loại bàn sanh là mình thấy được này cái bàn chúng sanh bàn sanh thì nó ở gần với chúng ta này từ bàn sanh nó từ cái từ mà gọi là ờ, tirachana tirachana có nghĩa là đầu và đuôi ngang nhau chúng ta thấy con bò con chó con mèo gì đó khi mà nó chẩm cái chân xuống thì nó hai chân của nó, nó, nó, nó hai chân trước hai chân sau thì cái đuôi nó bằng với cái đầu luôn ừ, cho nên nó gọi là bàn xanh tức là đầu đuôi nó nó, nó nó ngang nhau nó ngang nhau cho nên nó mà xanh vào cái loài bàn xanh thì nó khổ rồi ừ, rồi địa ngục cũng là khổ Nikwarana à, ờ, xin lỗi ra là địa ngục à, rồi à, ngạ quỷ cũng là một loại khổ mình nói cái loại ngạ quỷ là quỷ đói nhưng mà có những cái loại quỷ thì nó rất là ờ, nó khổ lắm đói là phải rồi đói là phải rồi ngạ quỷ thì chúng ta cũng biết là có tới 24 loài có những loài nó có thể là ở ngoài à, ở ờ, những có những cái loài mà nó ở ở xa chúng ta chúng ta không biết đâu nó ở một cái cảnh giới của nó cái cảnh giới chúng tôi gọi là cảnh giới tức là giống như trong chúng ta nói ở trong một cái khu rừng sâu hay ở ngoài biển khơi đại dương xa xôi vậy đó họ nó ở trong một cái chỗ nào đó trú xứ nào đó ờ, nó ở xa chúng ta lắm chúng ta không thấy được nhưng mà có loại ngạ quỷ mà chúng ta thấy đó thì có thể là thấy bóng ma là thấy uh, ma thường thường dân gian mình gọi là gọi là ma đó uh, hay hoặc là cô hồn nữa đó. mấy cái đó uh, cô hồn ở ngã ba đường ở dọc đường hay là ở sông uh, rồi mấy cái người mà bị chết nước uh, sanh vào cái cái cái loại mà ngạ quỷ hoặc là atula đấy rất là nhiều rất là nhiều cho nên nó sanh vào cái khổ đó là tùy gì cái cảnh giới khổ đó là từ cái ác nghiệp ác nghiệp mà ra có thể thân hành động bất thiện ờ, khẩu nói lời bất thiện và ý dĩ nhiên là suy nghĩ bất thiện rồi ờ, do tham lam do ganh tị tật đố do tà kiến do ngã mạn họ tạo ra họ tạo ra cho nên ở đây đó là chắc chắn sanh vào khổ cảnh cái người mà có làm mà bảo là không có làm à, cũng là một cái người mà sanh khổ cảnh à. rồi cái người mà mà mà mà mà nói những cái lời không thật ấy, cũng sanh vào khổ cảnh địa ngục ngã quỷ súc sinh atula rồi nếu mà mình sanh lại làm người ấy, thì quý vị biết rằng nó cũng là cái quả khổ rồi cái người mà do cái khẩu nghiệp bất thiện ý nghiệp bất thiện xâm vô một cái, chốn mà nó hạ liệt vô cùng khổ rồi bị khuyết tật bởi cái miệng của mình ờ, câm ngọng hoặc là uh, hả hà bớt bẩm sinh từ trong bụng mẹ chúng ta biết là nó có nhiều cái mà từ ở cái gì hoặc là lời nói tối thiểu cái người lời nói đó không lời nói bất tín tức là lời nói không ai tin á từ cái gì cái khẩu nghiệp của mình có những người họ nói nhưng mà người khác nghe tin nhưng mà có người nói dù nói thật đi nữa cũng không có bao giờ tin ờ, tại vì mình thiếu đi cái đức của cái ngôn ngữ cái lời nói ờ, cái lời nói cho nên là khi mà mình nói là không ta không tin tưởng mình thì cái đây là do cái khẩu nghiệp bất thiện mà ra rồi bây giờ chúng ta nói đến cái cách thứ hai nữa đó là nếu như nói đến một cái người người tu đó à, thì cái người đó là gì đây đức phật ngày dạy là gì người người không biết chế ngự lời à, giới lời đâm người khác à, giống như gì giống như voi bị đâm nói đâm là nói ờ, nói lời ác khẩu hoặc là nói đâm thật đấy ờ, nói ác ngôn với người ta nói những cái người lời du không là, là nói đâm ấy. rồi sao ờ, khi tham gia chiến trận nghe những lời thô ác tỷ kheo hải chịu đựng à, dình giữ gìn không nói lên tâm không có hiềm hận chúng ta đọc lại một trong cái câu pháp cú đó, đức phật này nói là người người đánh các cái bậc sa môn á, thì đã khổ rồi nhưng mà người giận lại khấu xấu khấu xấu khổ hơn nữa à, xấu khổ hơn nữa tại vì sao với cái thái độ của cái người tu đó thì ờ, đức phật ngài nói rằng mình phải có một cái đức kham nhẫn đức kham nhẫn giống như chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngạ nan cũng như là đức phật đi trì bình khất thực thì lúc bấy giờ đó là thứ phi thứ phi magan đi giá đó thuê những cái người côn đồ đó những cái người du thủ du thực đó thì uh, mắng chửi đức phật cũng như là đệ tử đức phật cũng như là ngạ nan rất là nhiều cái cái từ rất là thậm tệ thậm tệ so sánh à, đức phật cũng như là là là đệ tử phật như là ừ, những cái lò bàn xanh như vậy đó à, mình nói thậm chí đến là như vậy nói những cái lời nặng nề nặng nề như vậy đó thì ngài a nan ngài nghe nghe chửi quá ngài chịu nổi ngài mới bảo thưa với đức phật bạch đức thế tôn thôi đi chỗ khác đi ừ. Đức Phật Ngài mới nói không ở đâu là nó phát sinh ra cái cái phiền não nó phát sinh ra cái lời nói ờ, nó ngay á, thì mình ở đó mình tham nhẫn ngày nay nói thôi ờ, bạch đức thế tôn đi chỗ khác thì đức phật này nó không ở đâu phát sinh ra cái cái lời nói cái ngôn ngữ cái lời nói hay là cái phiền não thì ở đó phải tham nhẫn ở chỗ đó rồi ờ, đức phật này mới hỏi ngài nan vậy chứ nếu đi chỗ khác rồi ta chửi nữa sao thì ngài nan nói bạch đức thế tôn đi chỗ khác nữa thì đức phật nói không ở đâu người ở im đó ở đâu là mình tham nhẫn ở đó cho nên phiền não nó phát sanh tự chỗ đó ừ. mình không nói được tại vì ngài a nan á, khi mà đức phật còn tại tiền á, thì ngài a nan cũng mới chứng quả tu đầu quần thôi ừ. thì bậc thánh tu đầu quần mới có tận trừ được hai cái ba cái phiền não là thân kiến nghi và giới cấm thủ thôi à, chỉ có ba cái phiền não đó thôi cho nên nó sân hận dục ái hay là tất cả các thứ cần vẫn con mình được ừ. phiền não vẫn còn cho nên nghe chửi là chịu nổi ừ. người nghe chửi chịu nổi cho nên là đức phật ngày nói là ở đâu phát sinh ra phiền não thì ở đó cần phải có tham nhận chúng tôi lại nhớ ở trong kinh phật bảo một cái người tỳ kheo một vị tỳ kheo là cần phải có cái đức tính kham nhẫn và Đức Phật ngài dạy rằng khanh ti thi ra sắc lam caro nhẫn nại là vật trang sức của một vị tỳ kheo khanh ti thi ra sắc lam caro à, tức là nhẫn nại là một vật trang sức ví dụ như bây giờ nói người tu mà mình à, không có kham nhẫn mình à, hành vi cẩu thả à, lời nói cẩu thả hành vi ờ, dụng về ờ, thô thô thô bạo thì cái đó đó nó không phải là một cái hình ảnh ờ, không phải là đức tính của một vị tỳ kheo đức tính vị tỳ kheo đó là phải biết hàm nhẫn lời nói phải nhu hòa nhẹ nhàng lời nói phải nhu hòa chân thật nhu hòa lời lạc và phát xuất từ tâm từ cho nên nói gì nói thì cũng phải là nói dựa trên cái sự thật mình nói cái chuyện ở đời thường đó, là mình phải nói phải dựa trên sự thật không có nói sai sự thật cái thứ hai là mình nói bằng với cái tâm từ của mình ờ, nói cái gì nói nhưng mà mình nói mà thiếu cái tâm từ thì không có thể nào nói là cái, cái đó là đức tính của một cái ngôn ngữ của một cái lời ờ, ngôn ngữ của một vị tỳ kheo được cho nên ở đây là nói bằng cái tâm từ nói là phải có cái sự mát mẻ với người đó ví dụ như mình đang nói với người đó mà mình nói với cái tâm sân hận thì nó lời nghe lời nói nghe rất là cay nghiệt á chứ không phải là dễ đâu bạn nha rất là cay nghiệt á chứ không phải là đơn giản đâu cho nên là lời nói rất là cay nghiệt cái, cái người mà nói chuyện mà thiếu tâm từ là rất là cay nghiệt trong khi mình à, à, nói ai cũng vậy nói với người nào đối tượng nào cũng vậy mà có cái tâm từ thì tự nhiên nó toát lên một cái vẻ mát mẻ toát lên một cái vẻ hiền lành dễ gần gũi à, trong khi một người có uh, nuôi dưỡng cái tâm từ có tu tập cái tâm từ để mà mình nói cái lời nói đó phát xuất từ ở cái tâm từ cái điều nữa cái lời nói của mình ấy, là nói phải ờ, phải dựa trên cái sự ờ, tiến bộ cho người khác tiến bộ cho người khác nói mà mình bằng cách gì cách kia cách này cách kia để mà mình ờ, mình làm cho người ta được tiến bộ thí dụ bây giờ người ta không có một cái kiến thức chuyên môn về cái gì đó mình chỉ cho người ta có cái thức chuyên môn Ờ, bằng những cái nghề nghiệp chân chánh của họ tạo ra của cải vật chất hay hoặc là họ có cách để họ sống ở đời này bằng một cách ờ, ờ, đúng đúng pháp đó thì cái đó nó cũng là cái lời nó mang đến sự lợi ích người khác tiến hóa người khác cái thứ hai nữa là mình nói đến cái trong đạo cũng vậy mình nói cái gì đó là để khuyến thiện người khác yeah. để cho người khác có tiến bộ chứ không phải mình nói ngơi nữa để người ta mất niềm tin nói ngơi nữa người ta mất đi cái sự tin tấn nói một chút nữa thì người ta thất niệm tâm bất thiện và khởi lên thì cái lời nói là không có đúng như cái lời nói ờ, đúng với cái nghĩa gọi là chánh ngữ của một người của một cho nên á Đức Phật ngày dạy ở đây đó là nó, nó, nó ờ, kham nhẫn là một cái đức tính của một vị tỳ kheo mình à, kham nhẫn với lại những người chung quanh của mình ừ. à, trong các cái mối quan hệ đó ví dụ bây giờ nè quý vị thấy nè quý vị làm ăn ở ngoài đời cũng vậy sinh sống làm việc này việc nọ chẳng hạn à, sinh sống làm việc này việc kia thì à, có những cái người đối tác của mình ha? có những bạn hàng của mình ha? rồi có những cái người mà cùng chung làm việc với mình thì mình cũng phải có cái, cái mối quan hệ rồi mình phải có cái kham nhẫn chứ chứ mình không có cái kham nhẫn thì làm sao mình làm việc với người ta một cách lâu dài được à, không được cho nên trong các cái mối quan hệ thì ngay cả những cái người buôn bán cũng vậy rồi cái người hàng xóm cũng vậy thôi à, người hàng xóm mình ở bên nhà kế bên nhà mà tối ngày mình cứ sân hận rồi mình dối trá mình ờ, điêu hoa đủ thứ trên cuộc đời này á, thì lấy gì mà ai ưa không không không có ưa, ưa thích mình với chuyện đó à, không ai ưa thích gì chuyện đó được cho nên nếu mà một cái người mà biết khuyến thiện á, thì người ta không thể nào chấp nhận mình làm uh, có những cái hành vi như vậy cho nên ở đây á, là cái cái gì đối với trong cái môi trường á, là cái người mà uh, hàng xóm cũng vậy rồi ở trong gia đình á, mình cũng cần phải có cái, cái kham nhẫn chứ không à, có kham nhẫn sao được à, chồng vợ cũng phải kham nhẫn với nhau à, chứ còn bây giờ mà, mà, mà, hai người mà nóng hết thì cũng không được phải kham nhẫn cái người như thế này có người nóng thì có người nguội chứ à, rồi hai người nguội hết thì không có cái chuyện à, nhưng mà có người nóng thì phải có người nguội thì nó cũng quả mai nó cũng giặt được chút còn nếu mà hai người nóng hết là lửa với lửa thì nó không thể nào mà nó, nó, nó, nó, nó, nó ấy nhau được nó, nó tương hợp nhau được mà nó phải xung khắc rồi nó không tốt ừ. thì ở đây cũng vậy rồi con cái ở trong gia đình cũng phải có tham nhận rồi bây giờ nói đến trên phương diện cái người tu cũng vậy đấy à, ờ, quý sư thì cũng phải tham nhẫn với các sư sư này với sư kia phải có tham nhẫn chứ không tham nhẫn sao được ừ mình không tham nhẫn thì đâu có ở chung nhau được giống như là trong pháp luật hòa đó thân hòa khẩu hòa ý hòa lợi hòa kiến hòa lợi hòa kiến hòa giới hòa thì những cái đó đó là một cái mà chúng ta cần phải đồng nhất với nhau đồng nhất đồng chung như vậy mới được thì ờ, ở trong chùa cũng vậy ở trong giới xuất gia bậc xuất gia cũng cần phải có sự cam nhẫn nếu mà mình không cam nhẫn thì không được thì mình cam nhẫn mình mới có thể đi đâu đi đây đi đó mình đi làm đạo sống ở đâu xứ người gì đó mình sống ở trong cái sự bảo bọc của cha mẹ hay là của người này người kia thầy tổ thì mình đâu có thấy khả năng của mình ờ, khi nào mình vươn ra khỏi rồi đó thì mình mới ờ, có những cái cái sức đề kháng được nếu không thì mình sống trong sự bảo bọc thì mình có sự sức đề kháng được cũng như là mình ờ, trong trong lực ấy, Phật dạy là nếu mà một vị sa di ấy, thì phải nương với thầy ấy, là suốt đời chứ không có thể bỏ rồi một vị tỳ kheo thì xuất gia phải nương thầy tối thiểu cũng phải là 5 năm 5 năm nương thầy mình là trong vòng 5 năm 5 năm đó để mình trưởng thành đó để đủ cái sức đề kháng đó để khi mà mình ra rồi đó thì mình đủ sức để mà mình giữ đời sống tu hành của mình đạo hạnh của mình và mình cũng có thể là ờ, đủ cái nghị lực để mà mình làm đạo được ờ, tức là mình sống để mình hướng thiện cho những người khác hướng thiện cho người khác vừa là tu tập cho chính mình mà vừa là hướng thiện cho người khác ờ, thì chúng tôi nghĩ là như vậy cho nên là ở đây đó là mình cũng phải cần có cái cái, cái, cái, cái sự kham nhận rồi bây giờ đó là kham nhẫn với là cái gì nữa cái đó là kham nhẫn với mọi người rồi bây giờ kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình nữa. mình cũng phải kham nhẫn chứ không kham nhẫn sao được à. mình không kham nhẫn sao được à. kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống ừ. hoàn cảnh nó ra sao thì ra mình phải mình đừng có nghĩ rằng cái gì nó quen rồi á à, thì mình bảo là bỏ nó khó nhưng mà có những cái mà mình cần phải, phải thích nghi à, thích nghi thích nghi chứ đừng có nghĩ là không thích nghi à, thích nghi với cái gì thích nghi với thời tiết à, nóng mình phải thích nghi dạ. nhà mình ở máy lạnh nó quen rồi mở quạt máy nó quen rồi lấy chỗ nào lỡ không có quạt máy không có máy lạnh mình nóng bức khó chịu là mình cũng uh, càng nhằn cứ nhớ là mình khó chịu với người này người kia thì nó cũng không tốt hoặc là cái tâm của mình nó nó, nó khó chịu trong lòng nó nảy bực bội khó chịu thì nó cũng là thiếu đi cái sự kham nhẫn đó chứ à, kham nhẫn đó à, cho nên kham nhẫn với hoàn cảnh rồi à, kham nhẫn với cái gì nữa thời tiết rồi kham nhẫn với vật thực nữa vật thực ở nhà mình thì mình mình mình thức ăn thích ăn cái gì đó là bảo con bảo cháu hay hoặc là tự tay đi ra chợ mua món đó về nấu mà ăn À, cho nó vừa miệng mình nhưng mà mình đi đến mình sống với những người khác đó người ta cho mình ăn cái gì phải ăn đó cho nên Phật dạy mình là một vị tỳ kheo á ở đây Đức Phật dạy các vị tỳ kheo nha làm sao là phải có cái hạnh dễ nuôi dễ nuôi tức là mình đi, chính vì cái hạnh dễ nuôi đó, đó nó để cho mình vậy vị tỳ kheo có thể sống ở đâu cũng được bởi vì nếu mà mình sống ở nhà đó thì mình sẽ được sự bao bọc của của những người thân trong gia đình còn mình sống mà tha phương đây đó đó ờ, hành ờ, đi du phương đây đó đó thì rõ ràng là không mình đối với các bậc xuất gia thì không có thân thuộc đâu ờ, không còn phải nương đoan thân thuộc nữa mình đừng có lấy cái ừ, cũng đừng có trông mong là ừ, ừ, ừ, cha mẹ mình phải cho mình cái này giúp mình cái này giúp mình cái nọ đừng có nghĩ vậy bởi vì mình nghĩ đó trong là trong cái sự bảo bọc còn khi mà mình ra rồi đó là phải sống gọi là là, là cùng với mọi người đi đến đâu thì phải thích nghi với điều kiện sống ở đó nhà điều kiện sống ở đó để mình làm đạo thì mình sống ở cái chỗ mà nó đầy đủ thì mình đi tới chỗ khác mà nó lỡ không đầy đủ thì mình cũng phải tham nhẫn chứ giờ mình không tham nhẫn thì sao được cả ăn uống cũng vậy ngủ nghỉ cũng vậy mình khó cái gì đó tôi nhớ chúng tôi nhớ hồi xưa mà À, ngài hòa thượng giác đẳng mà có một đợt mà chúng tôi à, đi qua bên à, hoa kỳ đó thì quý vị biết rằng hòa thượng mình biết là đi qua bên bên bên đó thì không biết là quý vị sống bên đó vật thực quý vị quen sao chúng tôi không biết nhưng mà chúng tôi là thượng tọa tệ siêu á, hòa thượng tệ siêu á, là hai cái người mà phải nói rằng là nó là khó ăn hơn các vị kia nhưng mà cũng phải ráng mà thích nghi hòa thượng giác đẳng nói một cái câu là như thế này nó tự mình nếu mà mình không thích nghi được thì mình tự làm khó cho mình quý vị biết là ừ, ta ăn thì bình thường tại sao mình ăn không được rồi mình đói mà chịu cái xứ lạnh đó mà chịu không nổi nữa rồi bệnh nữa nó cũng là khó cho mình nó khó nhiều thứ lắm nha dạ, yeah. rồi cái trường đường dài nó phải là như vậy rồi mà cái đường dài nó vậy ừ, chúng tôi qua bệnh lần nào cũng tháng hết đó là như vậy thì mình phải rồi là thượng tọa giác đẳng đưa đi các cái ban để gặp phật tử để mà Ờ, thuyết pháp cho phật tử rồi ờ, ở các cái nơi đó thì cũng phải thích nghi thôi ờ, phải làm như vậy thì chúng tôi nghĩ một điều mà hòa thượng giác đảng nói là là là, là nếu mà mình khó ăn hay là khó ngủ đó, thì tự mình làm khổ cho mình làm khó cho mình thấm cái đề lời đó mà chúng tôi nghĩ rằng mình ráng thích nghi thôi ráng thích nghi rồi mình quay lại ở trong lời Phật dạy ngày xưa Phật dạy là chư tỳ kheo đó là trong tám cái chiêu chí của chánh pháp ấy, thì trong đó có một cái hạnh gọi là hạnh dễ nuôi hạnh dễ nuôi ờ, cho nên nếu mà mình thấm thía cái này đó cũng là một cái cách kham nhẫn đó quý vị ở nhà mình đó, thì mình thích ăn cái nấu cái đó hoặc là mình mua mình ăn còn một vị tỳ kheo rồi đó là một trong bốn món bốn cái món bốn, bốn cái pháp mà nương tựa thì trong đó có cái nương tựa vật thực bởi vì những người đàn tính đàn, đàn tính họ cho mình ăn gì phải ăn cái đó những người đàn tính là như vậy đó. Ừ. cho nên ở đây cũng là một cái cách kham nhẫn à, kham nhẫn trong vật thực à. và cái kham nhẫn cuối cùng đó là à, xin thưa quý vị đó là kham nhẫn với cái tự tâm của mình dạ. cái tâm của mình nó dấy lên những cái phiền não cái ham muốn thái hóa cái sân hận thái hóa cái tà kiến không đúng đắn cái ngã mạng thái hóa vân vân và chính phải biết được cái tâm của mình đang là tâm bất thiện thì mình phải điều chế nó ngay đó là khâm nhẫn đó. chứ không phải nó ừ cái tính tôi là vậy rồi tôi hay sân hay giận miệng tôi nói ào ào ờ, tôi mắng chửi vậy chứ lòng tôi tốt lắm giống như câu câu mà người ta nói là khẩu xà tâm phật vậy. cái câu đó nói ngoài đời nó nghe khẩu xà tâm phật là sao? không phải lúc ta chửi là là là tâm phật đâu không phải lúc ta chửi là tâm bất thiện nhưng mà sau đó họ có những cái hành động tốt với người khác đó thì họ là tâm thiện à, chứ không phải nói là lúc mà chửi người ta là là khẩu xà mà là cái tâm là tâm Phật được được khẩu bất thiện à, dĩ nhiên là tâm bất thiện rồi rồi cái tâm thiện sau đó, đó họ muốn họ muốn thực hiện cái việc thiện gì đó giúp đỡ người khác đó à, họ giúp đỡ cho người khác họ thương tưởng người khác thì tâm đó là tâm thiện thì sau đó nó khác nhau nhưng mà mình phải phân biệt ở trong Phật giáo mình nói câu nôm na là tâm thiện cái tâm giác nó khác chứ tâm mà giác ngộ nó khác chứ tâm thiện nó cũng thiện nhiều thứ chứ thiện dục giới thiện sắc giới thiện vô sắc giới rồi tâm đạo nữa chứ tâm đạo cũng được gọi là tâm thiện vậy mà cái tâm đó là tâm tận trừ phiền não diệt trừ phiền não của bậc thánh ừ, thì cái tâm đó cũng được gọi là tâm thiện nhưng mà tâm thiện đó là tâm thiện siêu thế cho nên á, chúng ta không thể nói là là là khẩu xà tâm phật được ờ, không thể nào mà mà mà một lời nói ác mà bắt nguồn từ ở cái tâm thiện được ờ, cái tâm giác được không phải cho nên ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng mình phải nhìn cái tâm của mình tâm của mình nó bất thiện ra sao thì mình cần phải loại bỏ chứ còn nếu mà mình để nuôi nấng nó hoài mình dung dưỡng nó hoài thì lâu ngày này, nó, nó, nó lớn mạnh lên thêm thì cái đó là cái mối nguy hại của mình cho nên ở đây nếu hai cái thái cực của bài học hôm nay đó có hai cái thái cực cái thái cực thứ nhất là một người với cái tâm bất thiện sanh khởi lên từ cái ganh tị tà kiến tham lam tật đố sân hận mà họ có những cái hành vi à, từ thân khẩu thân khẩu, bất thiện khẩu bất thiện và ý bất thiện như vậy thì cái đó, đó người đó phải chịu khổ còn ngược lại với một cái người trí đó thì biết chế ngự cái lời nói của mình à, và biết điều phục với cái tâm của mình và đặc biệt là đời sống phải có cái sự kham nhẫn vì mình có kham nhẫn ấy, thì mình sẽ có được an vui nhà dạ, yeah. mình có được sự an vui bất cứ một một vai trò nào trong xã hội từ trong gia đình vợ chồng có kham nhẫn thì cũng có an vui con cái mà biết kham nhẫn cũng có an vui bạn bè mà có kham nhẫn cũng có an vui rồi các đối tác với nhau làm ăn sinh sống với nhau mà có kham nhẫn là được an vui và người tu của mình thì lại càng thêm cần càng phải kham nhẫn thêm hơn nữa đó là một cái đức tánh tốt mà đức phật ngài gọi là kham ti thi ra sa lam caro tức là uh, ờ, kham nhẫn là một pháp để trang trang uh, người ta gọi là um, là cái món trang sức của một cái người tu trang sức của người tu là ờ, mà ở ngoài mình nói là đeo ờ, dây chuyền ờ, cà rá dây chuyền bông lắc gì đó thì đó là trang điểm gọi trang sức của của những người phụ nữ thì cái người tu là cần phải có cái đức tính kham nhẫn là cái món trang sức của cái người tu mình sống ở đâu có cái sự kham nhẫn đến đó thì đó là cái sức mạnh của mình và đó là cái vật mà trang sức cho mình thì chúng tôi xin dứt lời trong cái bài học hôm nay Ờ, với hai cái ý nghĩa một là tâm bất thiện và hành vi của bất thiện hai là tâm thiện và khởi lên trong cái đời sống tu hành sẽ có được cái sự lợi lạc cho chúng ta rất là nhiều chúng tôi xin được dứt lời trước khi dứt lời thì à, kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc kính chúc quý cô tu nữ quý phật tử luôn được sự an vui tiến hóa nam mô bút tha giác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 Bhavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Bhutana Bhavana Sada Swati Bhavantu Te Bhavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Dhammana Bhavana Sada Swati Bhavantu Te Bhavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Sankhana Bhavana Sada Swati Bhavantu Te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 chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa pháp tân cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề quá ta santi vihara wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta thăm ma đa đề na ba quan tu vu chi ta sót thiên ca rôn tệ tha vi ramang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bích kha vô sa ra mi ca